完了完了完了完了完了完了，好了不好了，不要。别做废了，抓他们记住，别抓他们记住，包的皮包的皮子，哎，包的皮。我跑我跑我我我跑。小。没有，爸爸爸爸。维纳达，别就别 10ချက်15ချက်တော့နှိပ်တယ်ကွာကြိုက်သလိုနှိပ်ပြနှိပ်လိုက်တော့ဟဲ့လားနှိပ်ထားရင်ရတယ်ဗျာအချက်တော့နှိပ်ထားရင်လည်းရတယ်ရှက်ဖို့တော့ကိုတာကြီးရေဘရိုဟေးသူတာရှက်တာမပေါ်သေးပါဗျာဒါရေ public နဲ့ရှက်လိုက်ပါတော့တို့ဘပတ်တီကူလေးတွေတုံးလေးခုတော့ရှက်လိုက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆော်မကြီးရဲ့ရွှေကျွဲတွေတောက်ပြီးရွှေကျွဲတွေရွှေကျွဲရွှေကျွဲရွှေကျွဲရွှေကျွဲဘလို့ရွှေကျွဲတော့ကြေကွဲကျွဲကြေကွဲကျွဲ နာမည်လေးကဘာလဲပြိတဲ့ခြေကွဲချွေတဲ့ခြေကွဲချွေတဲ့စားတာပေါ့ကာတုံးစေဟာတော့ကာတုံးဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်တော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဟိုဘက်တော့ဟိုဘက်တော့ပြုံပြုံပြုံရပြီရပြီဟဲ့လိုက်အိတ်လာရလားဒီဘက်ကြောက်ပြီသွားပြီလေသွားဦးလေဘလို့သွားပြီနေတော့ကံကံသွားပြီသွားပြီကံမရလို့ဘလို့ရဲ့ chết đi chết đi chết đi chết đi nhảy ra chết đi chết đi chết đi chết đi thằng à đúng bom bom bom xin chết chết chết bom anh sẽ làm nên nam bị đi được quá và tất đây có đoạn chạy này có đoạn Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. လားလီယိုဒီပြင်လားလီယိုဒီပြင်လားလီယိုအရဲအရဲအရဲငါမိတယ်အရဲအာရောင်းနေတာအော်ကျွဲရောင်းရောင်းနေတာဒီပြင်လားရောင်းနေတာနဲ့ဒီဘက်လာလဲကျွဲရောင်းနေတာကျွဲရောင်းကျောင်းကျွဲကျောင်းကျွဲဘိတ်တင်ကိုကယ်နေမှတ်တာဘိတ်တင်ကိုကယ်နေမှတ်နေတာအဲ့လောက်မီးထုလာတာကွာမတွေ့လိုက်ဘူးလားကျွဲရောင်းနေတာကျွဲရတယ်မနှောက်ကျောင်းကျွဲကျောင်းကျွဲဘယ်မီးပလိရအကြီးပဲမီးပလိရအကြီးပဲဟိုပါဟိုပါရော့ပါလားတွေးရော့ပါလားဒီမှာရော့ပါ Chào ông chuối, ông đi chào ông chào ông chuối, chào ông chuối. À, hôi ye, miếng lia này phải lôi đi máu nào rồi. Ta mà quên này phụ đã, hả nhỉ? Ai bom, ai bom, ai bom, biết đâu này. Ba vì, anh rồi mau bị làm thì máu. À, phải bom để chị đánh. Thank you. Đấy đi anh em mà chỉ ấy được đấy đi. Anh em mà lý gọng gì nó? Lý gọng nó. có một miếng phí nó bị miếng phí đâu nó tôi bắt đầu rồi tôi bắt đầu nói nó rồi rồi thêm mùi này rồi thêm mùi mèo rồi phí rồi phí rồi nó phí rồi thêm mèo mèo về bro mùi này rồi nhà yêu nhà yêu nấy ra hai mỏ thôi thôi cái nó chỉ cái là thôi thôi mấy tí cái mong cái này cô hút cái ngang mong cái này được chưa thôi bây giờ rồi rồi 还必须不能。 ပုံအောင်မှာလေးကုန်ထိုင်ဆောင်နေလုံးဝကွက်တိဟုတ်တယ်အစာကြီး bro ကျွန်တော်ဒီကောင်တက်တာလေဒီကောင်ဆောင်နေလေးကောင်တဲ့တဲ့တဲ့ကောင်လေးတဲ့တဲ့ကောင်လေးညာတော့ပါလေအဲ့ဒီပါလေအဲ့ဒီပါလေအဲ့ဒီပါလေအဲ့ဒီပါလေနှလုံးတော့နှလုံးလိုက်တာဝါရောလိုက်တာဝါကြုံရောအမွေလေးနေရမိုက်ရမိုက်ရ bro ဟာတာ RGBD RGBD တော့လေအဲ့တော့အဝေးကနေဘာပစ္စည်းကမ်းမရှိဘူးနော်ခေါင်းစိုက်ဖုံလားချုံလားအဲ့မှာတော့ကောင်းရှိတယ်

ကွာငါသွေးမရှိပါဘူးစိတ်မရှိပါဘူးကွာအဲ့ဒီကောင်ကြုံသွားတာဆောင်းမဆိုးရတော့ဒီအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ခုလာပြစ်တယ်တေးရမှာအဲ့ကောင်တော့တော့เออไปไปไปได้อยู่อ่ะปอปอลันปิดอ่ะปอ Mark the location โอ้ไอ้บอตะเป็นมะล่ะไอ้บอตะเป็นมะล่ะเลี้ยวล่ะเลี้ยวล่ะเออๆๆ no เลี้ยวแกเลี้ยวแกเลี้ยวแกเลี้ยวแกเลี้ยวแกจะไปจัดเลยไอ้เปียกของจုံว่าล่ะซ้อมซ้อล่ะไอ้เปียกของน่ะๆๆๆไอ้กอไอ้กอไอ้กอไอ้กอไอ้ดีเปียกของจုံว่าซ้อมซ้อเลยดีอยู่มะนาวบุตะล่ะဟုတ်တယ်။အိုင်လိုက်ရောက်သွားအရန်ဆိုးတယ် 對我今日俾你嚟講，你自然揾多喎。對，好。啊，追嚟啦，追嚟！你嚟啦，追我啦，追。快啲幾點？快啲幾點？波得未啦？波得未啦？我哋快啲出啦！來來來來，俾張。波得波得未？高啦高啦！波得未？高得未？高啦！高啦！波得未？đánh nhau đây mà đây đây đánh nhau đây. Đây mà. Hả? 二楼，二楼，二楼，二楼，二楼。还我呛啊！到了，到了，到了，到了，到了，到了，到了。啊！大抢了，大抢了！加油，加油，加油！六到八分大哎哎哎！不好意思，不好意思嘛。不需要嘛，不需要嘛！不不不不不。哎我湖南去大多久了？去大去大多久嘛？去。 咋的嘛？去不去？去不去？好油啊！咋的嘛？好气嘛啦！好的好的。啊！那个水里面泡泡没得没有？我那会我捡回来的，我捡的哪个？这个这个不怎么好吃，对不对？不怎么吃，不怎么吃，不怎么吃，对不对？对的。关点水，来来，过门，过门，来过门，来过门，来过门，来过门。关一下，关一下，水里卫生。

시에 시에 시에 좀 따라와 너 따라와 너 이거 베이크나 그나 그나 그나လိုက်တာ bro လာလာလေးပဲလာလာလေးပဲလာတကီတော့အလာလေးပဲပုံပါလားတက်လာပါ I got supplies. တက်လာတက်လာ drone နေ drone အောက်မှာ drone နေသူမလာဘူးသူမလာဘူးသူမလာမလာဘူးကိုယ်သုံးကိုကိုယ်သုံးကိုယ်လိုတတ်မပြေဘူး drone တွေကကိုရီးယားလိုပြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားလိုတတ်ပြေရတကယ်ပြောကိုရီးယားတတ်တာလို့မဟုတ် uh, pulling uh, look down or what? nào, no, kono mer kono mer. Chana nyo ya sa kong kuku le. Okay na sa. Wana wana wana wana wana wana la này, la la. A bone bone bone bone bone bone bone bone bone bone. La la la la la la.

아, 미디어너 저희가. 예. 예, 미라. Thank you. 야, 야, 북쪽 사람이야. 아, 미안. 베이비 미우나 베이요. 이제 이제. Thank you. 가자 비 뭐. 이거 미라. Yo mặt, yo mặt, yo mặt, yo mặt, yo. Nó ngó mấy cái này, nó ngó mấy cái này, nó ngó mấy cái này rồi. Nó rồi mày, ai còn nó rồi mày. Tôi đi ra đâu mà, tôi đi ra đâu mà, tôi đi ra đâu mà. Ờ, đi ui. 啊，公主这样在吗？到了，到了。套住了，套住了。飞进来了。你你进来，飞进哦，飞进来，飞我。完了完了完了完了，完了，完了，好了，不好了，不好了，不好了，不了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，了，不好了，了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不好了，不了，了， ဒီယွန်တို့ရေကျွန်တော်အောက်အဲ့ထဲမှာနှကောင်မလီယွန်တို့ဝင်ပြတာမားတာလီယွန်ရေမပြတ်မပြတ်ကျွန်တော်မဝင်ဘူးအဲ့တောင်းနာမှာကတ်နေတာဟုတ်တယ်တောင်းနာမှာ drown ချန်ကြီးရညာပဲတောင်းချိတ်ကွာလေရှယ်ပတေးကြီးလုတ်ပြရပဲဗျာကျွန်တော်လူနှစ်ယောက်ပါသွားတယ်ဟလား sorry ကွာလီယွန်ရေဟုတ်တယ်ခေါင်းကပူစီနေအောင်ကျွန်တော်တွေးပြီးတော့ပူစီနေတယ်တက်လာတက်လာသူတက်တဲ့ကိုတက်လာ I got supplies. I see，你出去把后面，我找的，我呢那边呢，就那么里，这里啦，我呢这边呢，对啦，就空那边那边嘛，西那边那路，对啦，找到大楼那边跑，我我我我我我，对啦，鸡蛋你要的卡，要不拿，拿嘛，分类桶，你干嘛分类排？对啦，好啊，好呀，空的，要什么空的，什么空的，分类，分类空的要什么空啊？空，他妈西的，喏，哎来，哎来，哎来，对西啊，哎尼嘛呀，对对对，赔对，经常对。 哎呀，哎你妈，哎你妈爱你哎爱你妈我爱你呀，我爱你嘛！哎呀，哎，呀，哎呀没事。哎呀，哎我没事，哎跑着我没哎，哦对对对对。哎，这跑着你，只能穿哎，一座桥来的。哈哈，只能穿过哎，座桥来的，杀哎，我追呀！跑着只能一哎，桥来的，要杀哎，我追呀！你万哎万，一哎，团，啊对。别别哎，别别，别呆呀，别呆呀！哎哎哎，你又变，你又变，哎，你又变了，你又变了，哎，又变了，彪兵兵，哎又变了。 ဘာသာလုံးသားပဲပါရောက်ရေဟိုဘက်တည်းပြစ်နေကြရောက်ရေဒီနားကောင်ထွက်မလာဘူးကွာအဲ့ဒါမင်းပြတော့ထွက်မလာဘူးအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ထွက်ပဲပြတာလေအေးမင်းပြတော့ထွက်မလာဘူးတော့ငါဒီဘက်မှာလှုပ်ပေးမလို့အချီရတဲ့ဖက်ကြီးညားနေလို့ကွာ 나와요 나와요 야 니마 니마 만났고 야 저거 어머 아빠 내가 꺼니 내야 mà to thì mà to thì nhưng mà to thì cái con đi bà thì ấy là nên nó đi là bà thì cả nhà mà bà thì nó thật nhiều mày Pere pere pere jani pere jani. Ai nói cái chuyện à? Ai nói cái chuyện à? Bây giờ cái chuyện à? Ai nói cái mà qua? Để cái chỗ nào mà qua? Ai nói cái chuyện nó sắp qua về mình là làm điều. <laughs> Chưa về mình là. Ôi ôi ý ý này. Ý này ý này bị bị mà bị. 好吧好吧好吧好吧，行。哎呦，爸爸爸爸爸，爸爸，心，放心，放心，放心，放心，放心，放心。别那么性性，别得。现在那高气得性性嘛，我那高暖的，那高啥子哦？我那没有。哎哎，你说。啊，路蛮窄。谢谢宝。谢谢嘛，宝爷你啊，你好哇，哎哎，我阿姨哦，记得购买的哇。 저번 디마을 저 대함 돌려 저 디마는 여기 미미미 깨야 나 빠이 봐. 꺾다 나 봐. 꺾다 나 맞다 이거. 에 디마 디마 디마 디마. 어, 야우 와. 와 이거 빼. 배나 공진 안 들어. 또 배나 공진. 어, 에, 맞아, 맞아, 맞아. 삐라, 삐라, 삐라, 삐라 đi vào đi vào đi vào đi đó là chết mình chết mình à tôi cạp lại đâu quá tôi cạp lại đó ai còn à? ai đi qua rồi à tôi cạp lại đó mỗi ông tì đi anh nói tì thôi em để để con đi con đi con đi cho cho cho cho cho cho cho ông này cho ông này đi vào 딱 봐라 A A 미안해 야야야야야 야 바로 디브야 이 마시마 너 아래 시에 시에 시에 시에 야 왜, 디야 내 꺼라 디야 내 꺼라 아이 아이야 저거 와 이거야 야 바로 비마 이리 오지 바로 비마 들어가 바로 비마 들어가 시에 시에 시에 mà đóng này gì à bì mà nó mà đóng này chơi à chơi trong này đi rồi nay cốm này ok tao nay cốm လာလာခိုင်းနော်ကဲစမောင်းရှစ်လုံးနေဖက်ပါယူရနော်ဝိုင်းနော်ဝိုင်းနော်ဝိုင်းရောက်ရောက်ရောက်ဟိုဟိုဘက်ကပြင်းတဲ့ကောင်ထည့်လာရောက်တော့ထည့်ရထည့်ရထောင်းနေယူအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့မဒီဘေးရကောင်နေမေဘုံလေးထည့်ကြည့်ပါလားဘယ်တော့မှလားအော်ရဖောင်းနေအေးနေအေးနေရဘုံကအဲ့အဲ့မစိမသွားနေနော်မစိမသွားနေနော်ဘုံမထက်ခိုင်းတာနော်အဲ့ပြောပြီးနော်မစိမသွားနေနော်ဒီ I got supplies. I got supplies. เดี๋ยวดีเนี่ยตะกองเนี่ยอะไรดีล่ะแต่ดีเนี่ยตะกองเนี่ยเอาเดี๋ยวตะกองเนี่ยโอ้จ้าเลยเนี่ยให้โชว์เลยอ่ะอ่ะเป็นบปกว่าตาตาด้วยอ่ะเป็นโลโก้เลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยมาเหลโชว์โชว์โชว์ ဘောမရှိတော့ဘူးကန်တယ်ကိုရေးပဲမလားဖေးမကောင်ဝတ်တယ်ရယ်ကောင်ဝတ်တယ်ရယ်ပြောဒီလိုကောင်စားပါဘူးကွာခေါ်စားနဲ့ကောင်ငါကောင်ကွာငါဘုံသေးတာပြောမင်းခေါင်းကိုတက်လို့ရတယ်ပြောငါတက်လို့မရဘူးကနွားရဲ့တိုက်ရလို့ကြည့်ချက်နေပြီဒါပဲလေဒါကဝိုးလေးလေဝိုးလေးချက်ကစားမယ်နော်ချက်ကစားမယ်ဝိုးလေးပဲနေရလားကိုမနဲ့ပြင်မှာ realistic ရရပါတော့ဟုတ်လားအသေးလေးဝိုးလေးနေမယ်နော်အသေးလေးဝိုးလေးတက်အောင်နေချာ 那张没了，鸡那家养的，看他走，看他走，要漏没漏？要动的要弄，哎，动的要不要？sorry。nó ai đâu nó mày à, nay qua đã có được rồi giờ em em em em ha nó ha cái gì có à, này này à ở đây ở đây đây đây đây không cái gì không cái gì đây đây đây à xem nhá xem nhá đây đây mình xem rồi đây mình xem rồi đây đây ông đây xem ông đây xem ông đây xem ông đây xem là cái này cái này cái này cái này cái này cái này, cái này, cái này, cái này. Mà to mà to mà to mà tao. Đấy, đấy, em mà chi to Mà to mà to mà to mà to mà to Mà to mà to mà tao. Ay, ada paling jauh ni aduh. Tem je maju, tem je maju lu. Aduh. Betul je. Tu tu jauh ni lah. Wah. Ai sen sen sen sen sen. Paling jauh jauh ni mesti. Lan lan je bi malu, lan je bi malu. Lan je le, ba bi lo, me kya lai bo. Ai, betul ya paling jauh ni. Lan lan lan, ba bi lo. No, no, no. ပေတီးချင်းမှာရောက်နေရမှာမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်နေရောက်နေရောက်နေလေထွက်ပြေးပါထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ထွက်ဘယ်မှာလဲငါတို့ကပွဲကောင်းတယ်ငါတို့တယ်နေပါလိတို့တို့တို့ဘာလို့ကျွန်မမသိဘူးကဲချစ်ကဲချစ်ကဲလာနှစ်ယောက်တခါပါလားနှစ်ယောက်တခါနှစ်ယောက်တခါပါလေပြောလိုက်အဲ့နှစ်ယောက်တခါပါလေဟောနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တခါဆိုချင်းတော်နဲ့ရရလေမိမရချင်းတော်နဲ့ရချင်းတော်နဲ့ရမင်းမရချင်းတော်နဲ့မင်းဝင်ရမိမရချင်းတော်နဲ့ရရ